Ok xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay Cảm ơn các anh em đã chọn video của tôi làm cái nguồn giải trí cho anh em Nhân cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 Cảm ơn các anh em rất nhiều Úi giời Có anh em hai tôi này Xin chào Qua cái video hôm qua tôi up lên thì chắc là các anh em cũng ờ, đỡ sợ mết đi rất nhiều rồi Ui Gấu này, gấu câu gấu thôi Nhà anh em nhờ Thấy có anh em bảo là cái bộ đỏ kết hợp với cả 4 Meteorite Cái bộ đấy cũng đấm được Thì tôi tôi, tôi, tôi, tôi, tôi Có thể là hôm nay tôi sẽ test nhá 4 đỏ kẹp với cả 4 Meteorite À 6 đỏ 6 đỏ kẹp 4 Meteorite Thực ra tôi cũng chưa cái bộ đấy nhiều mà Mà tôi cũng không yêu cái cửa là ăn cái bộ mết đâu anh em ạ Trước nay tôi, tôi có ra clip đấy rồi Clip cái bộ 6 đỏ kẹp với cả 4 Meteorite Thực ra trong cái quá trình mà tôi làm cái bộ đấy tôi cũng đã gặp không ít mết rồi Và tôi cũng biết là cũng không ăn được Đấy Cả những cái trận đấu mà tôi cầm mết xong rồi tôi gặp những cái người mà chơi 6 meta à 6 đỏ kẹp 4 metalist nữa. Đấy cũng không ăn được đâu anh em ạ. Nói chung là đập cho như con thôi. À, tôi không nghĩ là có cửa ăn nhưng mà vẫn có anh em bảo là là ăn được thì tôi có thể là chuyện này tôi test lại vậy trường này con ngộ không mà nó chỉ cần bị đóng đá thôi ấy, hoặc là nó bị cái cái, cái con phượng hoàng nó dí thôi thì tôi nghĩ xác định là hai quẹt thôi chứ còn ấy à hy vọng ở lên tivi mới xem clip à? à <laughs> mới xem clip xong thực hành à ok anh em đây xem nào đồ nào cái cái bờ linh bờ linh à bờ linh trần ở bộ nào nhỉ Ghép được Blink Blink chấn của bộ mết à Vẫn chưa biết chơi gì thế này Đồ này không phải đồ của cái, bộ đấy anh em ạ uh. Gặp người chơi giống hệt mình luôn Này khả năng ăn được không Mà tôi có một con ờ, Soundbreaker con này mạnh Con này khỏe, con này khỏe, con này khỏe Soundbreaker khỏe anh em ạ Soundbreaker khỏe là ăn được đấy Đấy Ui tôi chưa ghép đồ cơ Ây à Khó nghĩ nhờ Từ nhá Bây giờ Bây giờ chơi ờ, Chơi chơi chơi, chơi gì thì tôi cũng chưa biết ở đâu Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Đồ này chấn là Blink ờ. Nếu mà ghép cái Blink sớm thì phải chơi bộ nào mà sử dụng cái Blink Tôi thấy ghép được mỗi cái Blink là đánh chuỗi đầu game thôi Để xem là chơi cái gì cho nó hợp lý nhở Bây giờ mà không ghép đồ thì sớm sẽ mất chuỗi Sẽ toang thôi Bây giờ đang có chuỗi đang đang khỏe giai đoạn này thì chọn cái gì đấy cho nó hợp lý nhỉ Thực ra bây giờ có thể đưa về cái bộ Xin thì cũng được Mặc dù là không có cấp điên Nhưng mà Bây giờ chỉ cần ra một con xin nữa thôi xong kẹp với cả cả ba xin kẹp gấu ấy, sao đầu game thì cũng ngon, câu gấu cũng được ấy anh em ạ. Chốt cái Berlin sớm. Xong là mà tí nữa mà ra được cái con con gấu assassin thì cũng ok nhỉ. Anh em thấy có hợp lý không? À, thực ra cái bài đỏ ấy, tôi nghĩ là bây giờ mạnh nhất thì chắc là vẫn là cái cái bộ đỏ kẹp lùn thôi. Kẹp lùn kẹp với cả Light Spirit rồi kẹp với cả máy bay ấy đấy bộ đấy là bây giờ chắc là ổn định nhất rồi không còn bộ nào hơn nữa rồi gót có khi không ổn định bằng cơ gót đỏ nhiều khi là phụ thuộc vào ví dụ như là máy bay hai sao hay là dash spirit hai sao bây giờ người ta cũng ít chơi ca lông ca lông không chơi gót đỏ thường ca lông kẹp lùn vẫn ngon hơn Cá lông này nó bị counter bởi mấy cái con đá anh em sáu đá kẹp vào dễ counter lắm Đây này, ủ thôi được rồi anh em ạ Lên 6, 3 assassin Ra ngoài thẳng mua cây đó Rao này mà thua thì sẽ bán gấu muôn cây Đấy để làm nào để áp được con Unicorn lên Bây giờ mà ra là cái con Heaven Bomber ấy lên được hai sao ấy anh em ạ. Tôi sẽ ghép cái bờ linh Ổn đấy chứ nhỉ? Assassin ổn đấy. Cái bài Assassin bây giờ ấy nó nó cũng có cái cái cái, cái vị thế của nó đấy anh em ạ. Giờ khá là mạnh á. Đây này Ok Thực ra tôi nghĩ là không lên tham với công nghệ mất Kẹp vào gấu vào Hay là hay là cho công nghệ mất vào nhở Thực ra công nghệ mất thì Chúng ta sẽ phải bỏ con gấu ra Cái cơ hội ra cái con gấu assassin nó sẽ thấp hơn Mà trong cái bộ assassin mà Nếu mà chơi assassin nhá thì một trong những cái yếu tố then chốt đóng vai trò quyết định cái việc là top một hay không nó phụ thuộc vào cái con gấu assassin ấy. Đấy, gấu assassin mà ra sớm ấy thì một sao thôi nhá, nhưng mà ở trong cái bộ assassin thì nó gánh được. Trứng cái này. Câu gấu assassin nhá, xong rồi đập trứng cho gấu assassin thì ối rồi ôi luôn. Anh em ạ. Nên tôi nghĩ là tôi, um, tôi tôi tôi tôi sẽ không có tham với công nghệ mất để tôi free roll. Và thay vào đấy tôi sẽ tham cái con gấu assassin hơn ưu tiên anh em ạ khỏe lắm mà cái bộ assassin gần như là ở trong trong trong game này này thì cái bộ assassin nó chỉ sợ tôi nghĩ là cái bộ assassin nó sợ nhất ấy nó không phải là bết đấy nó nó cũng không phải là là cái gì nhở không phải là warrior đấy cũng không phải là Clyde assassin này sợ nhất thì tôi nghĩ nó là cái bộ feather ở giai đoạn giữa game 9 feather khá là sợ nếu mà không có có, có có cái gợi như ý thì nó khá là sợ cái bộ đấy còn lại những cái bộ khác thì những cái món đồ mà chấn của cái bộ assassin này nó có thể cân được chỉ cần một cái uh, cướp điên thôi là có thể nói chung là vô tư ủa sao mất chuỗi luôn ạ rồi chấp nhận anh em ạ Ồ Bài ra hơi bị nhiều Zipper à Ok Bởi vì lên uh, round uh, round 11 ấy Tôi up 7 Sau đó tôi kẹp thêm một con con Heaven Bomber vào là tôi cũng sẽ có công nghệ back Nó chỉ đến chậm hơn một chút thôi Chúng ta vừa kẹp gấu Chúng ta vừa kẹp mech vào Làm nào để vừa có free roll Đấy lại vừa có khả năng câu được gấu Ở level 7 thì Sớm là form cái bộ 6 assassin thôi anh em ạ Chữa máu Nhưng mà trận này không có cướp điên À đây thôi Ủ uh. Có không Có luôn uh, Tuyệt vời Ba con này ra đi, Nếu mà ghép Blink kẹp với cả cả cả chấm lan thì cũng ngon nhá Không nhất thiết là phải phải phải trấn phái đâu Trấn phái con gấu cũng ngon anh em ạ à. Ở đây là có chém la này Đấy Đây có Blink nhá Ok Mặc dù đây nó không phải là trấn phái Của cái bộ Assassin Nhưng mà nó là trấn phái của con gấu Blink chém la nó gọi là trấn phái rồi anh em ạ Hy sinh thì cấp điên để có thể là giữ máu đầu game thì cũng ngon Đấy rồi ui ra già này mấy cái trận gần đây tôi chơi uh, ờ, mết nhiều ấy nên là mặc dù là tôi uh, lấy cái con đường là đi assassin nhưng mà nó vẫn ra mết đấy cái ạc của tôi chơi rất nhiều mết anh em ạ trong cái ạc này thì uh, nó có cái nhận biết ở trong ờ, trong trong game tôi chơi quá nhiều mét rồi nên là bây giờ máy nó cứ mặc định là tôi chơi mét thôi nên là nó cho khá là nhiều mét anh em thấy là ở trong cái trận hôm qua cũng thế cho rất nhiều thunder spirit cho rất nhiều già mặc dù là trong trận đấu đấy tôi chơi assassin <clears throat> cái đơn giản là vì là tôi chơi mét nên là nó nhận nhận biết là người chơi là thích chơi mét đấy máy nó nhận biết được là tôi thích chơi mét nên là nó cho tôi chơi mét thôi bây giờ game nó cũng có ai anh em ạ Đấy nó giống như Facebook hay là TikTok ấy, nó có biết được cái thói quen người dùng. Thôi, round này chắc bán con ờ, Sky thôi nhỉ. Đằng nào cũng không có chuỗi rồi. Bây giờ tiết kiệm tiền thôi. Trận này mà tôi chơi mết khẳng định với anh em luôn là khoảng round 18. Ờ, Thế nào cũng ra con giá hai Không có nhiều mà không chơi chứ. Bây giờ có một quả trứng với một con già rồi Cái việc mà mà sau round 15 ấy tôi xả tiền tôi kiếm con già hai nó quá là bình thường Đấy nhưng mà thôi Chấp nhận để, để làm content cho nó đa dạng thôi Đấy, hôm nay tôi lại chơi cái bộ này cho anh em thấy là bây giờ cái bộ này vào trong beta Sướng lắm anh em ạ, chơi nói chung là phê Assassin nhá Thực ra cái bộ Assassin tôi tôi tôi có chia sẻ với anh em rất nhiều rồi là cái bộ Assassin nó đánh tất cả beta luôn ấy Metal nào hạo đánh luôn Mà nhất là cái bộ này nó, nó ít là bị counter Bộ Assassin rất ít bị counter luôn Sợ nhất chắc chỉ có 6 đá thôi anh em ạ Assassin không có sợ bộ nào Sợ mỗi bộ 6 đá Đấy cái bộ đấy là bộ sợ nhất Còn những cái bộ khác thì nói thật với anh em là Nói chung là Đánh nó là ngang thôi Chứ còn nó không sợ lắm á Warrior nó chỉ gọi là là bị bắt lạt giai đoạn đầu game giữa game thôi Chứ còn nếu mà gặp Warrior vào giai đoạn late game ấy Thì Warrior gọi Assassin là bố nói cho nhanh Đấy Giai đoạn siêu late game khi mà Silent Assassin lên được 2 sao rồi cầm trấn phái Quẩy hết anh em ạ Chấp hết tất cả các thể loại luôn Bộ đấy nó sợ nhất là sáu đá ơi không có đánh thôi Không có đánh Đấy mà Về căn bản là kẹp Kira assassin thì lúc nào nó cũng sẽ kẹp kira nên là cái việc mà <clears throat> late game bị đóng đá thì nó sẽ ờ, khả năng mà bị tụt 30% máu là rất lớn kira thì lúc đấy máu nó rơi vào tầm đâu đấy nó khoảng 6.000 máu đấy, 6.000 máu 6.000 rưỡi máu đóng kira một phát thôi là mỗi lần là mất khoảng 2.000 máu rồi khi mà bị đóng đá rồi mất nhiều máu lắm anh em nên là nó khá là sợ ấy. cái bộ sáu đá còn những cái bộ khác thì nói chung là nếu mà để mà nói là solo lết thì không hán bất cứ một cái bộ nào cả bộ này là gần như là không có đối thủ chính vì thế là mới nói là cái bộ assassin nó là tier S mà mà chả qua là mấy cái meta gần đây bọn biết nó bắp kinh quá nên là bộ này nó nó nó cái chỗ đứng của nó ít thôi Đấy, nó không có chỗ đứng thôi Do là mết nó khỏe nên là người ta thường người ta chọn chơi an toàn người ta chơi nai người ta chơi kỵ sĩ cho nó an toàn bởi vì bây giờ ấy ở trong rank ấy nó sẽ là kỵ sĩ và mết đấy rất nhiều người chơi kỵ sĩ luôn anh em cứ để ý mà em một trận đấu bây giờ nhá nó lại không phải là mết nó là là là là bốn người chơi đâu mà nó lại là kỵ sĩ đây anh em ạ bởi vì cái bộ đấy ấy, nó counter được mết mà nó lại Kiểu nó nó cũng chả sợ cái bộ nào ấy Mà nó dễ chơi ấy Vấn đề là 6 kỵ sĩ nó khỏe hơn là 6 assassin giai đoạn giữa game Đấy, Nên là người ta thường người ta vẫn chọn 6 kỵ sĩ oánh ngon hơn Dễ chơi hơn Mà lại không sợ mết Nhiều khi assassin nhá là vẫn còn phải đóng cái BKB Nhưng mà bây giờ cái bọn bọn bọn bọn mết mà nó gặp cái bọn cờ ấy Có khi bọn Clyde nó không cần đóng BKB luôn Đóng phun thủ luôn Chơi kiểu phun thủ thôi Giáp xoay với cả chén thánh Oánh cho, ờ, cho đồ dồn cho, cho con ngựa Cứ thế thôi mà phang Xong lết game thì có BKB thì kép sau Đấy mà nó lại hiệu quả chứ Con này nó trâu giai đoạn giữa game Chỉ cần full 6 cả lai thôi khỏe lắm rồi Còn cái bộ Assassin thì vẫn phải thủ BKB Nếu mà muốn chơi với mết anh em ạ Không thể nào mà có thể là, là, là không có BKB được Chắc chắn là phải có nếu mà trận này thì không biết là đây là mết hay là 9 phe giờ <clears throat> Với cả bọn Clyde ấy, nó có một cái hay đấy chính là nó có sách để nó lên được level 11, 12 Nó hay ở cái chỗ đấy Assassin thì nó đánh 10 con thôi Nhưng mà cái bộ kia nó lên được Nó nó, nó nhiều slot hơn Đấy Nên là nó cũng khá là bá đạo giữa game với cuối game Bây giờ tôi chỉ cần một con gấu assassin nữa thôi là quả trứng này nó sẵn sàng nó đập đập luôn nha anh em nhá. Ở đây có trứng đây rồi. Rất dễ để ra được gấu assassin sau đó đập trứng cho gấu assassin luôn. Chúng ta sẽ có một con gấu assassin 2 sao. Và cái bộ assassin ấy nếu mà nó ra được gấu assassin 2 sao ấy thì chắc chắn nhá anh em nhá là top 1. Nó phải lên tới 99% là top 1 nếu mà ra được gấu assassin 2 sao. <clears throat> Nên là tôi vẫn cứ quyết định là để bốn gấu vào nhá anh em nhá Chưa có gì phải vội 6 assassin thực ra thì cũng chưa chắc là mạnh là bằng kẹp hai mèo giai đoạn này đâu anh em ạ hai mèo gành lắm Vẫn là kích hoạt được là ba assassin mà lại có thêm cái hệ si Sivet vào Ui Ui bù thế chịu rồi Cứ gặp thằng này là mất chuối ạ hai lần luôn Điền thế nhở 6 assassin à, rồi này Nhưng mà cố gắng là, là đợi một chút để giao con gấu anh em nhá 79 máu thì thực ra là bây giờ máu nó vẫn không phải là ít Cứ giữ đến round 20 đi rồi tính Round 20 mà lên được 9 ấy thì nó sẽ là 6 assassin kẹp với cả 4 gấu Anh em ạ, cứ bình tĩnh chuyện này như là có 9 mét thì phải Chưa có BKB này Hiện tại là tôi chưa có BKB nhá Mà tôi cũng chưa có ờ, cái um, Kira Găng tay Kira Tuy nhiên là tôi vẫn lấy được cái chấn phái cấp điên anh em ạ Kira và cấp điên thì tôi đánh giá hai cái món đồ đấy như nhau Hai món đồ đấy đều là chấn phái của cái bộ này Cái nào mà lên được đồ cam thì đều ngon hết Sợ nhất là không ra được đồ cam thôi Ở đào 25 ấy không ra được chấn phái đâu Còn nếu mà ra chấn phái thì một trong hai món đều ok Trận này có cả Goblin anh em ạ. bốn gấu mà có thể ra gấu khá là chậm nhỉ anh em nhỉ tôi thấy <laughs> bọn này có vẻ như nó bị tịt đẻ rồi đấy rất là chậm rãi luôn ra chả thấy có ra gấu đâu luôn ra ra toàn gấu đủ tôi nghĩ là bốn gấu bây giờ tỷ lệ ra gấu nó phải nhiều lắm chứ nhỉ Bây giờ cái bọn gấu này nó cũng không mạnh như ngày trước ấy Thế nên là cái việc ra gấu nó, nó, nó cho nó nhiều lên một chút thì có làm sao đúng không anh em Chuyện này có vẻ gấu thì rõ ràng là câu từ round 2 đến, bây giờ thì vẫn chưa thấy ra con nào lên hai sao cho tử tế cả nhở Không ra gấu assassin thì ít ra phải cho tôi con gấu tổ lên hai sao ấy nhở Gấu tổ lên hai sao khi quay xe sang đỏ luôn ấy ra đế Ui, ra mết ạ gấu mết thì ra lại bán thôi Anh em thấy không? Tại sao nó lại ra mết nhiều như thế? Tôi là có con Phượng Hoàng 2 sao rồi đấy Con già thì bây giờ là có một con già một quả trứng rồi Đấy, mết thì bây giờ lên 2 sao rồi Nếu mà tôi mua gấu mết. Thôi bán này đi thôi Level 9 nó sẽ có 6 assassin nha anh em nhá Kẹp với cả bún gấu Tôi phải lên 9 luôn ở cái đao quái Bởi vì là nếu mà không lên 9 ấy Thì chúng ta sẽ không ăn được cái đao quái đâu Nếu mà vẫn muốn kẹp bún gấu Đấy nhưng mà tôi lại không muốn bỏ bún gấu ra Bởi vì là chúng ta bỏ ra ngoài ấy Thì chúng ta sẽ... À đây, ồ Hay quá nhở Đấy ra lên được hai cái này anh em thấy không chúng ta có cái uh, kira rồi hay quá Đồ ngon đấy Chốt trấn anh em nhá Trấn phái chốt trước Chuyển vài chốt trước ấy, Bắt buộc phải có cái đấy à. Anh em thấy tôi cũng đã có giá hai rồi Máy nó nhận biết là tôi chơi bết nhiều ấy Nên là cho Đấy anh em thấy đúng không Chuẩn nhá Nó có cái gọi là đọc thói quen người dùng Nó thấy tôi hay chơi bết Nó cho tôi chơi bết anh em ạ tôi mà không làm content bình thường tôi không quay clip mà tôi tôi um, làm content ấy thì tôi chơi một vài bộ mà tôi thông thạo thôi thì những cái bộ mà tôi hay chơi thì thường nó sẽ cho đấy đây nó chính là cái um, cách mà anh em kiểu nó có một cái mẹo để các anh em vào trong giải anh em chơi ấy nếu mà anh em thi đấu giải thì nó dễ dàng hơn cho anh em đấy chính là cái việc là anh em vào trong rank anh em sờ farm một vài cái line up mà anh em định vào giải anh em chơi ấy thì cái hôm mà anh em thi đấu giải ấy anh em chơi nó sẽ ra cái cái bộ đấy nó dễ hơn nha anh em nhá đấy bị bị kỳ đấy bị kỳ để anh em có thể là vào giải thi đấu cho nó dễ dàng hơn đấy là anh em sờ farm trước cái bộ đấy đi trước khi vào giải anh em sờ farm trước cái lay up mà anh em định chơi ở trong giải một vài cái lay up mà anh em tập luyện anh em chơi ở trong giải ấy, thì anh em chơi sờ farm nhiều vào thì vào giải lúc đấy thì nó sẽ ra những cái cái cái bài mà anh em thường hay chơi Đấy, chứ anh em đừng có mà khi mà tập luyện thì anh em chơi một line sau đó vào giải anh em lại đánh một cái line khác lúc đấy đi vào thì khó lắm nó không ra đâu tôi đã nói là máy nó có nhận biết là anh em yêu thích cái bộ nào rồi nó có sở thích của anh em rồi thế là nó cũng là một cái sự chuẩn bị trước khi vào giải đấy, một cái sự chuẩn bị mà khá là chu đáo luôn mà anh em tận dụng được cái lợi thế về uh, sở thích ở, của anh em ấy ở trong game ấy đấy máy nó sẽ biết được cái sở thích của anh em và anh em tận dụng được thì là anh em có thể dễ dàng ra bài hơn so với người khác thôi có nhiều người là khi mà kiểu có hai cái ạc ấy đấy khi mà chơi ấy bình thường người chơi bằng một cái ạc sau đó vào giải thì lại đánh bằng một cái ạc khác thì nhiều khi là người ta kiểu sang cái ạc mới ấy, người ta cầm chả bao giờ chơi cái bộ đấy cả lúc mà chơi xong là coi như là vào là mãi không roll ra được luôn mà không roll ra được thì xác định là xuống hố Bởi vì vào giải thì trình độ của mọi người là gần như là nó ngang bằng nhau thôi Nó chỉ hơn nhau ở cái là ai là người mà ra bài trước Ai là người form được bài sớm Đấy, ai là người đỏ hơn thôi Thì tôi nghĩ là cái cái cái việc may mắn nó quan trọng lắm ở trong giải lắm Nhiều khi là chúng ta cần cái sự may mắn nhiều Chỉ cần đơn giản là nếu mà đầu game mà may mắn mà đánh được cái chuỗi thắng thôi Là coi như là dễ dàng là vào top rồi Đấy, vào top được là coi như là Ấm rồi Không cần phải top 1 Chỉ cần vào top thôi Anh em thấy cái giải vừa qua Dây quen đánh không Không cần top 1 luôn Đấy, Chỉ cần là được vào trong top 4 cái top 4 Đánh trận bo 5 Chỉ cần 4 cái top 4 thôi là coi như là suýt là là vô địch rồi đấy Anh em ạ Thiếu một điểm so với cả cái thằng vô địch thôi Kém đúng một điểm Thế nên mới nói là cái cái cái, cái việc mà đánh ở đầu game ấy, chuỗi thắng nó quan trọng lắm. Cực kỳ quan trọng kể cả là cái line up anh em đi ấy, nó có không được quá mạnh ấy, nó không coi như là vô địch lết game nhưng mà vấn đề ấy, nó vào được cái top đánh chỉ cần không ao top 4 thôi là chắc chắn là là là cái cửa sáng lắm cực kỳ sáng luôn rộng luôn để cho các anh em kể cả không có top 1 thì nó cũng có giải còn nếu đen quá mà phải chơi chuỗi thua thì uh, trận thì top 1, trận thì top 8 cũng chả biết thế nào đâu anh em ạ. Chơi trong giải thì nó khắc nghiệt lắm. Nhiều khi eco nó lại là cái con đường xuống hố nhanh nhất Chứ còn cũng chả có cái cơ hội làm một comeback đâu Comeback rất khó Rồi 26 lên 10 nhá anh em nhá Với cái đội hình như này thì lên 10 Sau đó thì Ví dụ như ra là con cáo 2 thì có khi trứng này Khả năng là cho cáo không Cáo thì chơi assassin nó chỉ là một cái giải pháp thay thế con này thôi Gấu Assassin tôi vẫn đánh giá nó vẫn cao hơn con cáo ở trong meta này Cáo thì, thì đánh thì chắc đánh với Feather thì ngon hơn thôi chứ còn đánh với những cái line khác thì tôi thấy là con cáo nó sẽ không ngon bằng con gấu Assassin Con cáo nó có một cái hay đấy chính là đánh với Feather ấy, nó chọc ấy thì con cáo nó chọc thì nó không bị trượt Đấy Cái cái cái ờ, skill của con cáo ấy chọc thì chắc chắn là trúng Đấy nhưng mà nó lại bị cái đánh những cái bộ khác thì nó hơi yếu trong khi đấy con con gấu ấy thì đánh với phe giờ thì nó chọc thì nó trượt nó không chọc mà nó chém nó chém thì nó trượt nhưng mà nó đánh những cái bộ khác thì nó lại ngon ok rồi luôn nào hết tiền luôn anh em nhá rồi chắc tôi hết tiền luôn kéo hai này Thôi tôi giải tán gấu thôi, Hôm nay không gấu được nữa rồi Chịu à À thiếu con bit Từ từ nha Chưa có bit Thiếu con gấu bit anh em ạ U uh, đây rồi Rồi rồi cứ đủ bộ đã Round 26 đủ bộ đã Trứng này thì từ từ anh em nhé Tôi tôi không muốn đập cho cáo đâu Đập cho cáo cũng chỉ để đánh với bọn 9 feather thôi Những cái con khác thì gấu assassin vẫn ngon hơn <clears throat> Con gấu assassin này đủ đồ thì một sao vẫn gánh được Tôi nghĩ là như thế Kể cả không gánh được thì máu nó cũng mất ít thôi Ok Thua bọn ai thì đương nhiên rồi Tầm này không ăn được Hôm nay tôi sẽ chơi cái cái line up xin tối thượng luôn Nếu mà con gấu assassin lên được hai sao nha anh em nhá Đấy, Nếu mà lên được hai sao thì tôi có thể là tôi sẽ để 9 assassin Con gấu assassin lên hai sao ấy Tôi thấy để 9 assassin khỏe hơn là, là, sáu assassin kẹp cọc kẹp bit 9 assassin kẹp Kira thôi anh em ạ Ở level 10 Chúng ta có 9 assassin kẹp với con Velom vẫn đủ tầng Kira nhá anh em nhá Vẫn đủ tầng Kira Vẫn đủ 6 tầng luôn Thằng này có phải là chơi mết không nhỉ Sao sao lại có quân bộ không hai sao này Tôi nghĩ là chắc là chuyển bài đó chứ còn Chơi mết làm cái gì Ủ Khan à Chết rồi thế Bây giờ phải ưu tiên bọn này lên hai sao đã anh em ạ Bán con này đi nhá Chắc tí nữa tìm lại thôi Tí nữa kiếm lại nhá anh em nhá Kiếm lại, kiếm lại Tôi vẫn phải ưu tiên cho những cái con uh, Nó chưa lên hai sao, lên hai sao trước đã cái bọn ở dưới này này chủ yếu là để kích hệ assassin thôi tí nữa khi mà chúng ta lên được những cái con mà kiểu mấy cái con lòng cốt ấy giống kiểu con ờ, phantom queen hay là con silent assassin lên được hai sao ấy thì lúc đấy mấy cái con còn lại kích hệ thôi mà sau đó tôi bán hết những cái con linh tinh đi tôi chỉ giữ lại cái con velom thôi căng nhở trận đấu này anh em nhìn thấy máu đều như nhau luôn tôi cũng đợt này tụt khá khá đấy mà may tôi có con con, con gấu assassin nó gánh được ui ăn thằng này luôn này ăn thằng đang có chuỗi này vớ vẩn thằng này đi luôn không thấy không anh em thấy không khỏe chưa ạ u đi luôn ạ à. vãi đái tưởng cắt chuỗi cho đi luôn vãi đái thật khỏe đấy chứ gấu mới một sao đấy anh em nhá <laughs> vãi đài luôn tôi bất ngờ ấy quả ấy, thằng này nó đang có chuỗi đỏ chót luôn Gặp tôi ờ, con gấu nhảy phát Chết mẹ hết đội hình đi luôn Căng phết Máu đều đều với nhau thì thằng nào sẽ là cái thằng mà rất có thể là sẽ là top tiếp theo thôi Top 5 thôi Tôi thì sẽ không phải là cái người mà top 5 rồi rồi Round sau thế nào có người ra đi Không biết là ai nhưng mà chắc chắn đấy Chắc chắn là round sau sẽ có người ra đi đấy gấu assassin một sao gánh kèo luôn sợ thật tôi đã nói với anh em rồi con này nó chỉ cần đồ thôi có đủ đồ thì nó hai sao thì nó cũng như là là là một sao ui ngũ không hai sao rồi này Secret Lancer hai sao thế thôi rồi thua ôi kìa ơ kìa ờ vẫn thua nhưng mà nói chung là mất ít máu thua nhưng mà mất ít máu thôi ờ lọt đúng con rạch lắm anh em ạ con này khỏe thật đồ assassin khỏe thật sự luôn đấy có người ra đi rồi sao không cho tôi một con gấu nữa nhở bây giờ cái cái cái việc mà ra con gấu assassin tôi nghĩ là khá khó bởi vì bây giờ chúng ta chỉ có một con gấu để câu thôi câu một gấu thôi Bây giờ hên lắm mới có thể lổ ra con gấu assassin Khó lắm Một con thì khả năng ra là không có luôn Nên là bây giờ Trứng này Có thể tôi sẽ để đập cho sai linh nha anh em nhé Sai linh thôi chứ còn tầm này gấu khó kể ra mà ra có hai con gấu assassin ấy thì chúng ta kiếm quả trứng thì nó đơn giản hơn chứ còn bây giờ nó mới ra một con rồi từ từ nhá cái này tôi nghĩ là sẽ là ghép cái giáp xoay ngon hơn bởi vì là chúng ta có cái đồ cam đấy Nên là không không ghép cái giáp thép bộ, ghép giáp xoay đã anh em ạ ra cáo thế nào cáo tự ra đi cánh tí sai linh người này rồi u uh. không cái quả trứng này tôi không đập cho cáo đâu quả trứng này tôi đập cho cái con phạt phantom queen nha anh em nhá đập cho cáo chả để làm gì như tôi đã nói rồi là con cáo ấy nó không gánh ở đâu anh em ạ Giai lên game thì chỉ có hai con gánh thôi À Nếu mà chơi với 9 phe giờ lên game thì cũng có thể chơi kéo được Đấy Cũng hợp lý Nếu gặp thằng này lên game Gấu gánh được này Gấu vẫn gánh được luôn này Thực ra là không gánh được Khó thôi xong rồi anh em ơi thôi thôi thôi thôi, thôi. giải tán không xong rồi sai linh lên được hai rồi anh em ơi ừ. ok đã không chơi sai linh thì thôi mà đã chơi là lên được hai sao luôn để tôi cho tôi chơi dã man thật sự hai tia này có hai tia luôn như Sailing Assassin nó chưa có cướp điên con này nó chưa có cướp điên thì nó không có đồ chấn thì cũng hơi yếu ok bạn ơi rồi Secret laser này Secret laser một quẹt luôn Ui rồi <laughs> Một quẹt bay bầu dã man thực sự Thế giờ đi rồi anh em ạ à. Thế thì đơn giản rồi Đơn giản rồi, đơn giản rồi Giáp thép à, Có giáp thép luôn, hay quá Ok Ôi upload Khan lên 2 sao Trận đấu kết thúc rồi anh em ạ Trận đấu kết thúc của round thứ 34 không thể nào mà có thể sống sót được qua nào ở đâu anh em Silent Assassin hai sao rồi Chuyện này tôi có tới ở đây đó là 4 đích không chế luôn Đội hình địch không chế ít hơn Tí đánh cọc rồi Anh em thấy chưa Cứ đứng cọc đi Cứ đấm cọc đi Ồ Gom lại Gom lại Hay quá Khan gom lại rồi Bay màu rồi quay màu rồi bạn ơi ui